em thân mến, hôm nay cô lại tiếp tục ôn tập cho các em với chủ đề về ước và bội. Đấy, thì để làm được cái dạng bài tập hôm nay thì cô nhắc lại một chút về ước và bội cho các em nhé. Ở đây ta lưu ý này, nếu như x, y, z là thuộc tập hợp số tự nhiên n mà x lại bằng y nhân z thì ta nói y và z gọi là thì y và z gọi là ước của x và x gọi là bội của y và x lúc đó cũng là bội của đấy thì cô viết lại công thức cho các em để các em nhìn lại thôi thực ra cái kiến này chúng ta đã ôn ở buổi trước rồi thì không nào bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái thức đó để làm bài tập bài 1 là tìm số tự nhiên x y biết đấy cô a là x nhân y bằng 6 cô b là x trừ một nhân y bằng 5 cô c là x trừ hai nhân y cộng 1 bằng 7 và câu d là x cộng 3 nhân y trừ bốn bằng 6 thì đối với cái bài 1 này là cô đã chớm sang cái phần nâng cao một chút rồi các em ạ đấy nên các em cố gắng để chúng ta theo dõi nhé bạn nào mà chưa hiểu mấy chúng ta có thể quay lại để chúng ta nghe giảng lại lần nữa hai lần nữa ba lần nữa đều được đấy em bây giờ chúng ta chuyển bài câu a nhé câu a ta giải nào câu a đấy thì ta có là vì ra nhỉ vì x với y là thuộc tập hợp số tự nhiên n đúng không nhỉ mà x nhân y lại bằng mấy bằng 6 nên suy ra x sẽ thuộc tập hợp ước của sáu đấy giống như cái kiến thức này cô vừa nói x mà bằng y nhân z thì y và z gọi là ước của của sáu đấy thế x và y là thuộc tập ước của sáu vậy mà ước của sáu là tổng số nào em thạo chưa về nhà là đã thạo cách tìm ước một số chưa à chắc là em được thạo thả rồi phải không nào bây giờ chúng ta liệt kê cho cô xem ước của sáu cùng số nào đi à đó là gồm có một này hai này 3 này 6 này phải không nào đấy như vậy ước của 6 là gồm những số này mà x nhân y bằng 6 nên x y sẽ thuộc tập hợp này đúng không do đó từ đây ta thấy là nếu như x mà bằng 1 thì y sẽ bằng mấy để nhân lại bằng 6 chúng ta tự nhận phải không à như vậy ta có nên x bằng 1 thì suy ra y bằng 6 đúng không à x bằng bằng 2 thì suy ra y bằng mấy các em 2 nhân mấy bằng 6 thì 2 nhân 3 bằng 6 nên y sẽ bằng 3 đấy x bằng 3 thì suy ra y sẽ bằng mấy 3 nhân mấy bằng 6 vì x nhân y bằng 6 mà vậy 3 nhân 2 bằng 6 đấy và x bằng 6 thì chắc chắn là y sẽ bằng bằng 1 đúng nào vậy từ đó chúng ta có kết quả bài toán nhé chúng ta kết luận dạng tập hợp gồm các cặp số x y thuộc tập hợp gồm các cặp sau đúng không đó cặp thứ nhất là một sáu cô biết x trước y sau theo đúng thế x bằng 2 y 3 tức là hai ba cặp tiếp theo 3, hai cặp tiếp theo sáu một đấy như vậy cứ mỗi một x là đều theo một giá trị của y thỏa mãn điều kiện x nhân y bằng 6 các nhé đấy ta dặn cặp như thế này để chúng ta quan sát cho nó rõ cho nó hiểu và cho nó đúng bài toán bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài b bài b vì x trừ x cũng là do là x y thuộc tập hợp số tự nhiên n mà x trừ 1 nhân y lại bằng mấy các em bằng 5 cho nên chúng ta sẽ suy ra được là x trừ 1 và y sẽ thuộc tập hợp các ước của năm Đấy. thì do x trừ một và y thuộc tập hợp ước của năm cho nên là ta lại có chúng ta lại tìm được ta có ước của năm là gồm những số nào là gồm có số là một năm số năm chỉ có hai ước đúng không vậy thì ta cho x trừ một này nhân giá trị một rồi x trừ một lại nhận năm mà cứ có x trừ một bằng một thì y chúng ta lại tìm ra thỏa mãn điều kiện x trừ một nhân y bằng năm ta hiểu chưa nhỉ đấy vậy từ đây ta có là gì nên nếu x trừ một bằng một thì có cái dấu ngoặc này nhá em ông chân quen đây này và y lúc này phải bằng cái này ta đọc là và nhá y này bằng mấy các em x trừ một bằng một thì y phải bằng năm để một nhân năm bằng năm đấy như vậy y sẽ bằng 5 từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng x trừ 1 bằng 1 thì x sẽ bằng 1 cộng 1 là bằng mấy bằng 2 y sẽ bằng bằng 5 vậy chúng ta được một cặp giá trị x bằng 2 y bằng 5 thỏa mãn đề bài à, x bằng x trừ 1 bằng 1 kéo theo y phải bằng 5 thì chúng ta ghi cái dấu này lên này nhé à, và trường thứ hai là nếu x trừ 1 bằng 5 thì y phải bằng bằng 1 Từ đây chúng ta suy ra x bằng mấy? x bằng 5 cộng 1 là bằng 6 y bằng mấy các em? y bằng 1 Đấy. Và từ đó chúng ta kết luận bài toán này có hai kết quả Vậy x y là cặp giá trị thỏa mãn điều kiện Đề bài đó là gồm có hai cặp Là cặp thứ nhất là 2 năm Cặp thứ hai là 6 1 đó chính là cách làm bài A bài B là chúng ta làm như vậy Đấy. đôi khi có một số bạn làm như thế này em này có một số bạn làm như thế này và làm như vậy cũng đúng x nhân y bằng 6 các em chỉ cần lý luận là vì x nhân y bằng 6 mà ta lại có những cặp số nào nhân nhau bằng 6 là gì một nhân y bằng 6 rồi lại là x bằng 6 rồi lấy y bằng mấy bằng một và tương tự như vậy chúng ta cũng có bốn trường hợp đúng không Đấy. thì làm như vậy chúng ta phải liệt kê những nhiều mà nó không khoa học nên chúng ta quy về khái niệm nước chúng ta nhìn cho nó dễ và cho nó hiểu về khái niệm nước hơn đấy thực chất các số này các bạn liệt kê ra đó là ước của sáu ta hiểu qua chưa đấy cho nên từ nay chúng ta lớn rồi chúng ta lớp sáu rồi chúng ta không phải trình bày cái kiểu này nữa nhá chúng ta sẽ trình bày Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài C các em nhé. Chúng ta trở lại bài C. Ở đây đề bài chúng là x y là số tự nhiên, x trừ 2 tất cả nhân với y cộng 1 là bằng bằng 7 thì cũng hoàn toàn tương tự câu A cũng như câu B các em ạ. Do là vì x y là thuộc tập hợp số tự nhiên mà x trừ 2 cộng 1 lại bằng 7 đấy thì do x y là tổng số tự nhiên nên x trừ 2 và y cộng 1 cũng cũng được sẽ là nhân lại với nhau bằng 7 thì suy ra x trừ 2 và y cộng 1 sẽ là ước của 7 đấy nên x trừ 2 y cộng 1 sẽ là ước của 7 thuộc tập hợp các giá trị ước của 7 đấy thế ở đây chúng ta lưu ý rằng là do nó là ước của 7 mà ước của 7 là gồm liệt kê ra à ta có ước của bảy là gồm có hai giá trị đúng không đó là một và và bảy do đó chúng ta cho các cái x trừ hai và y cộng một này lần lượt nhận các giá trị đây Đấy, để chúng ta tìm ra x và và y đấy do vậy do vậy các cái liên từ là vì để ta có mà do vậy là do chúng ta viết ra thôi chúng ta biết làm sao cho nghe cho nó logic và nó lý luận cho nó chắc chắn là được do vậy x trừ hai mà bằng một đúng không x trừ hai bằng một thì cái y cộng một này phải bằng mấy để nhân lại bằng bảy các em à x trừ hai bằng một thì y cộng một này phải bằng bảy đúng không do đó cô ghi dấu vào đây là y cộng một Đấy. Từ hai điều này chúng ta sẽ tìm ra được x và y các em ạ. x trừ hai bằng một thì x sẽ bằng một cộng hai mà một cộng hai thì bằng mấy à cứ viết ra có nhiều bạn này có khi lại không hiểu thế cô nói nhanh quá lại không hiểu thì y đây sẽ bằng mấy 7 trừ một đấy em viết ra cũng được không cần phải nhắc ra ngoài chứ nhắc để mà ghi kết quả đâu x bằng một cộng hai tức là x bằng mấy bằng ba y bằng 7 trừ một tức là bằng sáu đấy như vậy chúng ta đã tìm được cặp đầu tiên đó là ba sáu chúng ta hình được coi chưa trường thứ hai nếu như x trừ 2 mà bằng 7 thì nó có hai tất cả một và 7 thôi vậy chúng ta lần lượt cho x trừ 2 này nhận 1 và 7 rồi cái y cộng 1 này nó sẽ chạy theo cái x trừ 2 Đấy. vậy thì khi đó y cộng 1 phải bằng mấy để nhân lại bằng 7 các em à chắc chắn là bằng 1 rồi không nào vậy từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 7 cộng 2 y đây sẽ bằng 1 trừ 1 từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 9 còn y sẽ bằng bằng không đấy và chúng ta kết luận có hai kết quả là cặp x y là gồm 36 và 90 đấy chúng ta kết luận nhé vậy cặp x y của chúng ta thuộc tập hợp gồm có cặp là 36 rồi là 90 à, chúng ta kết luận ở đâu bây giờ tương tự cách làm này chúng ta sẽ làm sang câu câu c câu c đề bài ở câu d đó là gì đó là x cộng ba nhân y trừ bốn bằng sáu đấy Vậy thì bước đầu tiên chúng ta vẫn cứ làm bình thường Đúng không nào? x cộng 3 nhân y trừ 4 bằng 6 Vậy thì x cộng 3 nhân y trừ 4 này phải là ước của 6 Và các em hãy tìm ước của 6 ra vì x y thuộc n mà x cộng 3 y trừ 4 bằng 6 nên x cộng 3 y trừ 4 thuộc tập hợp các ước của 6 Đấy. Vậy ước của 6 là gồm những số nào? Ước của 6 là gồm các số là 1 này, 2 này, 3 này, 6 này Chúng ta tìm lúc nãy nhiều rồi đúng không nhỉ? đấy ước của 6 là gồm 1, 2, 3 và 6 nhưng ở đây em nghĩ này do x là thuộc tập hợp số tự nhiên mà ở đây là x cộng 3 vậy thì x cộng 3 có thể nhận được 1 và 2 được không em? à không nhận giá trị 1 và 2 được đấy do đó x cộng 3 chỉ có thể nhận 3 và 6 bài này chúng ta nhận xét một chút thì chúng ta sẽ làm nhanh hơn còn nếu bạn nào không nhận xét thì vẫn cho x cộng 3 bằng 1 các em vẫn được x cộng 3 bằng 1 thì ở đây chúng ta sẽ không tìm được giá trị của x vậy trường hợp này chúng ta loại đi cũng được thêm nhé đấy nhưng chúng ta nên nhận xét để ta bớt trường hợp đi chúng ta không phải viết những trường hợp không có kết quả hiểu chưa nào đấy bây giờ chúng ta lại đến gần nha vì x thuộc n nên x cộng 3 này sẽ lớn hơn hoặc bằng bằng 3 phải không nào đấy do đó do đó là do vậy x cộng 3 chỉ có thể bằng mấy em chỉ có thể bằng 3 đúng không à, mà x cộng 3 bằng 3 thì cô tính luôn cái y trừ 4 3 nhân mấy bằng 6 à thì 3 nhân 2 bằng 6 đúng không nhỉ hoặc là trường hợp thứ hai x cộng 3 bằng 6 còn y trừ 4 6 nhân mấy thì bằng 6 thì phải 6 nhân 1 bằng 6 hiểu chưa các em đấy như vậy nếu như các em mà không để ý nhận xét đề bài này chúng ta phải có bốn trường hợp như thế này nhưng bây giờ chúng ta làm thế này thì chỉ có hai trường hợp mà thôi đúng không vậy từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng 3 trừ ba còn y sẽ bằng 2 cộng 4 và từ đây chúng ta sẽ suy ra được x bằng 0 y bằng 6 trường hợp thứ hai chúng ta suy ra x bằng 6 trừ 3 y sẽ bằng 1 cộng 4 từ đây chúng ta sẽ suy ra được là x sẽ bằng 3 còn y sẽ bằng bằng 5 đấy như vậy cái bài D này nó cũng có hai kết quả đó là 06 và 35 các em ạ đấy như vậy chúng ta lưu ý đối với bài D này bài nào chúng ta nhận xét được để hạn chế bớt trường hợp thì chúng ta nhận xét đấy. Thật ra đặt câu hỏi này tại sao bài C tôi lại không nhận xét mà bài D tôi lại nhận bởi vì bài siêu ma nhân xét nó không có loại được cái gì cả đúng không em x là thuộc tập hợp số y là thuộc tập hợp số tự nhiên cho nên y cộng một là lớn bằng một cho nên toàn khúc này đều lớn bằng một cả đúng không chúng ta không loại được trường nào cả nên chúng ta không cần phải nhận xét Đấy. Như vậy bài D này chúng ta nhận xét là loại đến hai trường hợp là x cộng ba không thể bằng một và x cộng ba không thể bằng hai. Đấy. Bạn nào mà thấy nhận xét nó khó quá thì chúng ta cũng không cần nhận xét, chúng ta xét cả bốn trường hợp cũng được các em nhé. Đấy. bây giờ các em hãy đọc kỹ lại bài đi nhá bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em một số bài tập để các em làm được chưa nào các em thân mến đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em thì các em cố gắng hoàn thành bài tập tốt và có gì băn khoăn thắc mắc thì các em hãy hỏi cô được không nào xin chúc các em làm bài tập hiệu quả xin chào và hẹn gặp lại